Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng Số Kèo cũng như là cái kênh uh, Tiếng Bóng Đá này nhé anh em Thì Tiếng cũng đã lên cho anh em rất là nhiều video để nhận định về uh, uh, các trận đấu tại Ugo rồi anh em có thể vào hai cái kênh của Tiến để tham khảo những cái mã kèo cũng như những cái trận đấu mà anh em ưng ý nhất nhé nếu như mã kèo nào mà hợp với anh em thì anh em có thể vào còn không anh em cứ xem và tham khảo thôi còn những mã kèo mà chuẩn nhất trong các trận đấu tất nhiên là Tiến sẽ ờ, đăng trên nhóm trước giờ bóng lăn cách một tiếng khi mà biết được cái đội hình ra sân chính thức cũng như những cái thông tin mà lực lượng uh, uh, chính thức của hai đội ra sao đấy lúc đó Tiến sẽ đăng những cái mã kèo chuẩn hơn lên nhóm cho anh em theo ok cho anh em còn cái thông tin mà để vào nhóm thì anh em cứ liên hệ qua cái Zalo hoặc cái Telegram kèo bóng cao tiếng đó còn cái số Zalo 0963 731 346 thì anh em thật sự thua tha sao bờ đặc biệt là những anh em mà đã thua tha cái mùa World Cup vừa rồi sao bờ ấy muốn vào nhóm cùng với Tiến đi ở chặng đường dài như là Eugo muốn lấy được những món kèo chuẩn nhất thì cứ liên hệ với Tiến Tiến sẽ đưa vào nhóm nhóm của Tiến là hoàn toàn miễn phí không lấy một đồng lọc lá nào từ anh em hết anh em nhớ nhé chỉ cần anh em đạt đủ hai cái điều kiện để vào nhóm của Tiến. Thứ nhất, anh em phải có một cái số vốn tối thiểu cũng từ 1 đến 2 củ trở lên. Anh em nhớ nhé. Thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với Tiến. Còn để chơi cùng trang với Tiến thì bắt buộc anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng cũng như là có xài cái chuyển khoản online trên cái số tài khoản ngân hàng đó. Ok cho anh em. Anh em đáp ứng đủ yêu cầu của Tiến thì Tiến sẽ giúp đỡ anh em cũng như là cùng nhau để uh, uh, kiếm lãi uh, và đầu tư một cách hiệu quả nhất trong uh, bộ môn banh bóng này ở quan trọng nhất là cái đợt Elgo này đấy ok thì quay lại với cái video này Tiến sẽ nhận định cũng như là phân tích thêm cho anh em uh, các trận đấu được diễn ra vào ngày 25 tháng 3 cũng như là rạng sáng ngày 26 tháng 3 đấy thì đầu tiên Tiến sẽ nhận định cho anh em một cái trận đấu sớm giữa uh, Scotland với uh, Quebec được diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 25 tháng 3 này đây Tiến sẽ cho anh em coi trận đấu sớm này nhé thì trước khi trước khi mà nhận định phân tích về cái trận đấu này thì anh em hãy xem qua về cái bảng xếp hạng cũng như là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trước nhá thì trước tiên cái bảng xếp hạng của cái uh, uh, bảng đấu này đây anh em thì đây là cái bảng A nha bảng A của vòng loại Euro thì có sự góp mặt của uh, Cabot này cũng như là uh, Belgia này cùng với uh, Na Uy này, Scotland và Tây Ban Nha thì nhìn vào cái bảng đấu này chắc chắn anh em cũng hiểu rõ chính Tây Ban Nha Tây Ban Nha chắc chắn là cái ứng cử viên cho cái chức uh, cho cái ngôi đầu bảng ở cái bảng đấu A này đó còn ở vị trí thứ hai thì chắc chắn là cái sự cạnh tranh của Na Uy cùng với Scotland đó thì hai đội bóng này chắc chắn sẽ cạnh tranh nhau cái sức uh, ở vị trí thứ hai để giành cái vé vào cái vòng ờ, tiếp theo tại Euro năm nay đúng anh em đấy thì uh, trước tiên trước tiên trước khi mà đến với cái video nhận định phân tích cái cặp đấu này anh em hãy cùng tiến xem qua cái tỷ lệ kèo đó đây thì hiện tại à, đã có rất là nhiều tỷ lệ kèo ở các trận đấu vào ngày 25 cũng như là rạng sáng ngày 26 cho anh em nhé anh em có thể chơi trên trang thì có thể xem được tất cả mã kèo nếu anh em kết thì có thể vào sớm các mã kèo này luôn đó là cái lợi thế mà đến em chơi trên trang đúng không anh em không cần phải chơi báo ngoài qua thầu trước ba bốn tiếng làm gì cả đấy chơi trên trang thì có thể thoải mái tự do ra vào nhiều mã kèo cũng như là bán kèo này nọ thoải mái hết đó không có cần dính líu tới ai coi chơi cũng tự không có ai biết hết mình rất là là uh, chơi rất là thoải mái luôn và nạp rút thì nhanh nữa đó tỷ lệ ăn cũng cao nữa bỏ một ra như mã kèo chấp 1.5 rồi ăn 2.08 à, luôn ăn còn cao hơn cái mức mà uh, số 4 mình bỏ ra nữa đấy anh em đấy đây là chơi trên trang nhá thì ok anh em nhìn qua nhìn qua cũng thấy được cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra của đối đầu này là đội chủ nhà Scotland chấp đổi khách Cộng hòa ship với mức chấp là 1.75 này cùng với mức là 1.5 cả chặn này đó bên cạnh đó còn có mức chấp hai hòa đó này thì với cái mức chấp mà hai hòa nếu anh em tự tin vào một cái chiến thắng dành Scotland anh em có thể vào mã chấp hai hòa đó nếu cách bị từ ba bàn trở lên anh em sẽ ăn được mã kèo này đó anh em bỏ một ra ăn được 2.36 rất là hời luôn đúng không anh em đấy bên cạnh đó thì mã tài xỉu này 2.5 2.75 cùng với 2.25 À, ờ, còn ở hiệp 1 ở hiệp 1 thì Scotland sẽ chấp uh, đội khách Cộng hòa Ship với mức chấp là nửa trái cùng với nửa một tùy anh em thích vào mã kèo nào đó còn có mã kèo tỷ số này nọ này rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi à, còn về những mã kèo thẻ kèo gốc kèo gung thì à, à, hiện tại tiến nhận định cho anh em trận đấu này khá là sớm để cho có cái đề xuất từ youtube để anh em có thể tìm ra cái video này nên chưa có được những cái mã kèo thẻ cũng như kèo gốc hay là kèo gung để cho anh em chơi đấy nhưng chắc chắn là trong ngày 25 chắc chắn sẽ có rất nhiều mã kèo cũng như là kèo thẻ kèo gốc kèo gung gì đó cho anh em uh, chơi các mã kèo đó uh, những mã kèo đó thì tiến sẽ đẩy lên nhóm nha anh em tiến sẽ đẩy lên nhóm trước giờ bóng lăn trước một tiếng khi mà có đội hình chính thức đó cũng như những cái mà kèo kèo mà chuẩn hơn ok cho anh em hiện tại thì uh, tiến sẽ cho anh em mã kèo tiến chọn để anh em tham khảo nhé thì uh, với cái tỷ lệ kèo này thì trước khi đưa ra cái kèo mà tiến chọn anh em hãy cùng tiến đi qua phân tích về cái cặp đấu này trước nhé thì bản đấu tiến cũng đã nói qua rồi thì tiếp theo đây anh em hãy xem về cái phong độ của hai đội này trước tiên là chủ nhà chủ nhà Scotland chủ nhà Scotland thì à, sau khi mà mà trải qua cái à, à, vòng vòng playoff uh, championship thì đã nhận thất bại trước Ukraine với số 31 và bị loại tại cái vòng uh, uh, vòng playoff của World Cup đấy nhưng nhưng anh em nhìn vào cái giải Nation Cup thì có thể thấy là Scotland đang có phong độ khá là tốt tại cái giải đấu này đúng không anh em đấy uh, trải qua 6 trận tại uh, Nation Cup thì uh, Scotland có được uh, 4 chiến thắng một trận thua và tiếp theo đó là có được uh, một cái một cái trận hòa trước uh, Ukraine đấy với 4 thắng một hòa và một thua sau 6 trận thi đấu tại Nations League thì một cái phong độ cũng khá là tốt dành cho Scotland đúng không anh em đấy thì trong đó có những chiến thắng rất là đậm này như trận thắng uh, uh, 4-1 trước uh, Armenia này hay là thắng 3-0 trước uh, Ukraine này đấy ở lượt đi và lượt về hòa 0-0 đấy còn như là cái trận thất bại như là một thất bại trước Scotland với tỷ số 3-0 nhưng ở trận lượt về thì uh, nhưng ở trận lượt về thì uh, Scotland đã xuất sắc giành lại chiến thắng 2-1 khi mà được chơi trên sân nhà đấy thì một cái phong độ khá là tốt dành cho Scotland và xem về riêng về cái tỷ lệ sân nhà anh em xem này trên sân nhà thì Scotland thi đấu phải nói là rất là khủng luôn đó riêng ở ba trận gần nhất ba trận gần nhất tại Nation Cup thì Scotland toàn thắng trước một đối thủ anh em thấy không thắng trước Armenia hay không này rồi 30 trước Uganda này đó và thắng 21 trước Ireland này đó sau ba trận ghi được đến 7 bàn thắng mà để chỉ để thủng lưới một bàn thôi một cái phong độ rất là tốt còn về đội khách về đội khách uh, ờ, uh, ờ, Skybet thì trải qua cái chuỗi là 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường thì Skybet có được 3 chiến thắng 3 trận hòa và cùng với 4 thất bại đấy và tại cái giải ờ, Nation Cup cũng như là cái thằng uh, uh, Scotland thì ờ, thằng cái bếp này có phong độ tệ hơn nó còn nhiều khi mà có chỉ có được hai chiến thắng uh, và ba trận hòa cùng với đó là ba thất bại sau 8 vòng đấu tại uh, Nation Cup kể cả lượt đi lẫn lượt về tại cái giải đấu này đấy và hai cái trận mà gần đây nhất hai cái trận gần đây nhất trong cái khuôn khổ giao hữu thì Skybird phải nhận thất bại 0-2 trước Buradia đấy và mới đây nhất mới đây nhất cái trận giao hữu gần nhất thì à, Skybus đã xuất sắc đánh bại được cái thằng uh, à, Iran à, với tỷ số là 3-2 ngay trên sân khách đấy nhưng mà đây chỉ là những cái lọt trận giao hữu để thử nghiệm cái đội hình thôi nha anh em nhưng mà xét về tất cả cũng như về cái cái chiều sâu đội hình thì uh, Scotland có những uh, cái lợi thế hơn khi mà có phong độ tốt hơn này cũng như là những cái cầu thủ uh, uh, thi đấu tại những cái cái giải uh, quốc gia hàng đầu châu Âu có kinh nghiệm nhiều hơn đây tiến sẽ cho anh em xem qua về cái uh, cái cái đội hình triệu tập của Scotland tại cái Euro này đây anh em nhìn qua để thấy cái hàng tiền đạo của Scotland ở Euro năm nay thì có bốn tiền đạo đều đến từ uh, giải đấu Anh đấy trong đó có hai tiền đạo đó chính là Adam này đến từ Southampton này đó cùng đến Fraser đến từ Newcastle của ngoại hạng Anh này đấy cùng với đó còn có uh, ờ, Deket của Wimbiger này rồi uh, ờ, Jacob Bond của Stock City này vỡ hàng tiền vệ tiền vệ của uh, Scotland cũng rất là mạnh luôn nha anh em có sự góp mặt của Mastermin này của MU này đó rồi uh, có Rimau của Brighton này rồi Emrin của Aston Villa này đó đa số các cầu thủ của uh, Scotland đều đến từ uh, giải đấu từ giải đấu Anh nhé anh em đấy ngoài ra hậu vệ của Scotland cũng thi đấu uh, đang có phong độ thi đấu rất là tốt tại giải ngoại hạng luôn đó như là Tierney của Arsenal này rồi Ramsey của Liverpool này rồi Robertson là Ờ, một cái ờ, trung vệ xuất sắc của Liverpool này đấy một hàng phòng ngự rất là chắc chắn nha anh em còn về vị trí thủ môn thì có được uh, run của uh, này đó rất là nhiều sự lựa chọn cho Scotland thì đa số đa số các cầu thủ của Scotland đều đến từ cái giải đấu Anh nha anh em bạn em biết bạn em biết rồi đó những cái người những cái cầu thủ nào mà thi đấu tại ngoại Anh thì đều là những cái cầu thủ có một cái kỹ thuật rất là tốt cũng như cũng như là có một cái thể lực dồi dào này đó với cái lối chơi rất là nhanh tại ngoại Anh thì đây cũng là một cái lợi thế dành cho Kotlin khi mà phải đối đầu với cái thằng Skybird này đó cũng như anh em có thể thấy trên cái bảng xếp hạng FIFA thì Kotlin đứng ở vị trí thứ 42 so với Skybird là 110 à, ờ, hơn nhau đến gần 70 bậc trên bảng xếp hạng đấy một con số rất ờ, là chênh lệch và Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái đội hình được triệu tập của cái thằng Scotland này đây thì uh, Scotland hầu như là các cầu thủ được triệu tập của đội bóng này đều đến được từ những câu lạc bộ uh, à, vô danh nha anh em tuy là đến từ châu Âu nhưng à, đều đến từ những câu lạc bộ mà không có không có nhiều cái tiếng tâm như là thằng Scotland đấy thì đây tiếng cũng sẽ không nói nhiều về cái đội hình triệu tập của uh, à, các cầu thủ tại uh, à, Skybird nha anh em đấy thì xét về thực lực của hai đội thì trước tiên là về con người chắc chắn là Scotland sẽ hơn cái thằng Skybird này rất là nhiều đấy cũng như là về phong độ phong độ thì à, Scotland có phong độ cực là tốt khi mà mà mà có cái chuỗi mà bốn trận thắng một hòa và một thất bại ở 6 trận tại Nation Cup nè nhưng mà anh em để ý thì các đối thủ gần Scotland này đều là những ờ, ờ, đối thủ rất đáng gờm như là Ireland này rồi uh, Armenia này hay là Ukraine này đấy những cái đối thủ phải nói rất là đáng gờm luôn còn về Skybird thì đều gặp những cái đối thủ dạng ở tầm trung thôi đó những đối thủ mà tầm top 100 bảng xếp hạng thôi những đối thủ mà ở ở tầm trung rất là yếu đó một cái sự chênh lệch rất là nhiều nha anh em còn anh em nhìn qua kèm với cái phong độ đối đầu thì anh em có thể thấy tại cái giải mà uh, ờ, Elgo năm 2019 thì hai đội cũng đã từng chạm mặt nhau đó và Scotland đã thắng uh, ờ, Skybird với tỷ số là 4-2 sau hai lượt chặn chia đều ờ, cho mỗi lượt là 2-1 đấy thì nói chung xét về mọi mặt cũng như là về phong độ uh, phong độ nè lịch sử đối đầu hay về con người thì tất cả mọi lợi thế đều nghiêng về phía Scotland trong cái trận đấu này ok cho anh em đấy và xét về những gì mà Tiến đã phân tích về cái đội hình của hai đội cũng như về con người và với cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra thì Tiến lại uh, nghiêng về phía thằng Scotland này nhiều hơn đấy vì cái đội bóng mà Cộng hòa Ship đang có một cái đội hình uh, khá là già anh em khá là già khá là già dặn nhưng uh, các cầu thủ của Cộng hòa Ship chắc chắn là sẽ không có cái thể lực như là cái thằng Scotland hiện tại và chắc chắn trong cái trận đấu này Scotland sẽ uh, có nhiều bàn thắng và sẽ chơi ép sân hơn ở hiệp 2 nha anh em đấy cho nên tiến sẽ chọn cho anh em đó chính là cái mã kèo là uh, à, Scotland chấp 1.5 cả trận ok cho anh em đấy thì đây anh em nhớ nha đây chỉ là cái lựa nhận định mà dự nhận định của tiến trước trận đấu thôi đó những cái mà mã kèo tiến đưa ra chủ yếu là cho anh em mà tham khảo thôi còn những cái mã kèo chuẩn mã kèo ok hơn mã kèo vip thì tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm trước giờ bóng lăn cách một tiếng đồng hồ khi mà tiến biết được cái thông tin đội hình chính thức của hai đội đấy là biết được cái cầu thủ nào sẽ ra sân chơi với cái sơ đồ gì lúc đó thì mọi kèo tiếng đưa ra nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều ok cho anh em nếu như những anh em mà đã theo dõi cái kênh youtube của tiến đã từ lâu cũng biết là những mã kèo tiến đưa lên youtube chủ yếu tiến đều nói là tham khảo thôi đấy vì lúc đó chưa có được cái đội hình chính thức anh em nhớ nhé Ok thì anh em nào mà đang xa bờ thua tha đặc biệt là những anh em mà đã thua tha trong cái mùa World Cup á cái mùa World Cup vừa rồi chắc chắn là có nhiều anh em xa bờ vì những mắc kèo nó điêu lắm anh em giống như cái thằng Argentina cũng phải thua ở gặp siêu út với số 12 nên em nhớ không có rất là nhiều mắc kèo bẹp luôn còn má gốc thì đi đến tặng cái chặn là bán kết luôn đấy rất nhiều cái chặn bẹp cho nên à, tiếng cũng chắc chắn là có nhiều anh em sao bờ lắm đó cho nên những anh em đó mà muốn thua tha đang thua tha mà muốn gỡ gạt muốn cùng tiếng đồng hành ở chặng đường phía trước tại euro này đó thì cứ liên hệ cho Tiến qua cái Zalo 0963731346 hoặc là cái Telegram uh, kèo bóng Cao Tiến Tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm để nhận những mắc kèo chuẩn nhất và cùng đồng hành với Tiến ở chặng đường phía trước đặc biệt là cái vòng loại Euro này rất là dễ để cho anh em uh, kiếm cơm gạo để gỡ gạt lại đấy nhưng nhưng uh, ty tuy là cái nhóm của tiếng miễn phí nhưng bắt buộc anh em phải có hai cái điều kiện phải đạt đủ hai cái điều kiện của tiếng thì mới được vào nhóm nha như tiếng đã nói khi nãy đầu video rồi thứ nhất có số 4 một hai cũ trở lên thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiếng ok cho anh em đấy thì à, cái việc một hai cũ thì chắc chắn anh em phải đáp ứng được đúng không còn cái việc mà chơi cùng trang thì thì rất là lợi thế cho anh em anh em được chủ động chủ động cầm cái trang có thể ra vào nhiều mã kèo anh em thích cũng như là những mã kèo mà mà tiến thấy không ổn tiến cứ kêu anh em là đợi trước giờ bóng lăn đi à, hoặc là đợi bóng lăn luôn bóng lăn tầm 50 phút gì đó coi mã kèo nó hạ xuống hay là câu diễn biến trận đấu ra sao lúc đó tiến sẽ cho anh em vào trực tiếp luôn đó mình chơi banh bóng mà mình chơi phải chơi là chơi chủ động như vậy thì mới có lợi thế mới mới mới kiếm được cơm gạo đúng không chứ anh em chơi bên ngoài báo qua thầu qua cò vừa bị mắc like mắc lãi rồi rồi đủ thứ phiền phức hết đó rồi chưa chắc gì chơi được những cái mã kèo thẻ kèo gốc nè rồi lỡ anh em mà chơi mấy trận khuya anh em thua đi anh em muốn gỡ rồi hiệp hai này nọ cũng chưa chắc nhìn hồng cỏ thức cho em chơi nữa đúng không rồi anh em phải chơi báo trước ba bốn tiếng nữa đó chơi như vậy thì chơi để làm gì chưa biết được thông tin gì hết mà mà đi chơi cái kiểu đó thì rất là khó để ăn luôn đấy thì tiếng chỉ nói đơn giản vậy thôi anh em kết anh em thích những gì mà tiếng uh, đưa ra những nhận định cũng như là là tiếng chia sẻ với anh em đó anh em thấy hợp ý trùng máu với tiếng anh em muốn đầu tư bóng đá với tiếng anh em muốn vào nhóm cùng đi với tiếng ở vòng loại Euro này cũng như chặn đường dài phía trước đó thì đáp ứng đủ hai cái yêu cầu của tiếng đưa ra cứ liên hệ cho tiếng à, qua hai cái nền tảng Zalo Telegram đó tiếng sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm ok nha anh em thì à, tiếng cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây à, anh em cũng đừng quên nếu mà yêu quý tiếng à, thấy tiếng nhận định hay nhận định hợp lý thì hãy để lại cho tiếng một lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng soi kèo cũng như là cái kênh à, tiếng bóng đá này nhé đấy để cho tiến có thêm nhiều động lực đẩy ra thêm nhiều cái video mới cho anh em tham khảo về các mã kèo đó phía trước còn rất nhiều trận đấu hay nha anh em à, và tiến cũng sẽ chúc cho anh em luôn thắng ở các mẫu kèo mà anh em đã đầu tư